ạ à, mình sẽ ấy cho các bạn cái à, máy ZT Z8 uh, 8 bao nhiêu Z8 uh, 31 bị uh, tài khoản này và cho các bạn xem này Bố Software update Software update Account setup à, Sign in Verify your account à, chúng ta phải dí hai ngón tay vào đây để cho nó ra chế độ tiếng nói nhé Start button. À, dí vào ra chế độ tiếng nói khi ra rồi thì chúng ta vuốt mình chữ L nhảy lên Link. Welcome. Vital. Vital. Welcome. Welcome. Well. Welcome. Vital. Vital. Well, welcome. Emergence. Start. Vital. Vital. Welcome. Welcome. Em start. Welcome. Emer. Emer. Welcome. Back. Welcome. Well, start. Lake Welcome. Lake. Well. Welcome. Welcome. Welcome. Overview. Application info. Click vào cái Google, Google search. Google nha. à, các bạn vuốt từ trên này sang này tắt cái chế độ ờ, ờ, Tắt cái chế độ tiếng nói đi. Okay ờ, Ok. Rồi các bạn tắt chế độ tiếng nói rồi thì các bạn ấn vào Google. À, khi vào Google thì chúng ta ấn nâu no đi để Google vào đăng nhập. À, khi tới đây thì chúng ta ấn chôm nhé. Chôm. Đây, lên chôm để cho của chúng ta khi vào chôm à, ờ, khi chúng ta vào chôm rồi chúng ta ấn át next và lâu khi vào đây rồi chúng ta ấn vào cái này chúng ta ấn vào google để tìm kiếm google à, chúng ta vào đây rồi thì chúng ta sẽ làm bước tiếp theo là ấn uh, ấn vào g o o chấm là gạch chéo à, ờ, gạch chéo u ba d yeah. Dạ. sáu Dạ. Chúng ta ăn đi nhé.

ta lên ta vào file master nhé ta vào download này vào download này rồi à, khi còn tới đấy rồi chúng ta trở lại trở lại cái màn hình à, đây thì chúng ta lại vuốt tiếp xem còn đến chế độ vân tắt tiếng chế độ tiếng nói thì chúng ta phải vào lại chế độ tiếng nói chúng ta ấn à, hai ngón tay vào đây ta vào nhé vẫn chưa được Nossa, dá uma...